Là con gái bạn thỏa sức làm những điều mình yêu Nhưng đôi khi sẽ có những rắc rối nho nhỏ xảy đến à! Phải làm sao đây? Hyalurone Repair Serum, người bạn không thể thiếu cho làn da của con gái chúng mình. hợp sức mạnh kỳ diệu của bốn loại HA siêu phân tử, thẩm thấu theo cơ chế xuyên biểu bì, cấp ẩm, nuôi dưỡng và tái tạo da đến tận lớp biểu bì trong cùng. Cùng với chiết xuất hoa hồng và cây lá vùng Bắc Mỹ, đem đến cho làn da những dưỡng chất tinh túy nhất từ thiên nhiên. Cho bạn làn da căng bóng trong nước chỉ sau 7 ngày. cho con gái vẻ đẹp cuốn hút chinh phục mọi ánh nhìn. Bạn gái chúng mình hãy cùng thử nha. Hyaluronic Serum, giải pháp kỳ diệu cho làn da.